nhưng mà người thường không có làm được vậy hiểu không tiên chỉ của mình vẫn là con trai mà cái khôn nhất á, đã mang họ thiên thì phải bảo vệ danh tiếng họ thiên và đồng thời ở ngoài kia những cái phật tử có gù có gặp đó họ đã bị mê muội bởi chữ trai với mặt cho nên họ chạy thao tà mà họ không biết còn mình á, là mình thứ thiệt mình nói thiệt mà mình là nói về chay với mặn mình nói ở đầu thì mình là không có ăn chay chứ phụ ăn tam tịnh nhục thì mình đẩy họ ra thì mình đẩy cả dạng dạng chúng sanh xuống địa ngục thì ai là người đi đi xuống địa ngục trước mỗi chúng ta phải có chánh kiến phải có cái cái trí tuệ căn bản để mình nói những cái hay cái đẹp của đà của hội thiên thời xưa Phật thích ca cũng cũng là một vị đã lập Phật rồi chỉ đóng tay dài tất đạt đa thời đó nhưng mà ngài cũng mang sắc phàm có những lúc mà ngài nói á, rồi cái mấy hàng đệ tử bắt bẻ là ngài trong đó là con biết uh, trong kinh rồi đó bồ đề đạt ba với 500 tăng ni tối ngày cứ xỉa sói đức phật ngài á ngài đã thành phật rồi mà ngài còn đi ờ, kiếm ờ, tòa nhà building để mà ngài vô đó để mà hưởng thụ hưởng mát chúng tôi là đã buông hết các ờ, chức vụ dương gia giàu có tôi đi theo ngài ờ, thời xưa mấy ông đó ông phân nói gì, tôi ờ, thích ở trong rừng lá cây để mà sống khổ hạnh à, phải ăn chay trường đó là bộ đề mà còn ngày ngày đi vô đó người ta cho cá ngày ăn cá người ta cho gà ngày ăn gà ngày tu dở cái làm mấy năm một một đám đệ tử của phật quảng hồn nó ông này nói đúng bắt đầu tẩy chay thật có không có trong kinh có đúng không học buồn thôi mà không có giải thích được cái quan trọng của mình là kéo cả cái đại đồng về trời chứ cái quan trọng của mình không phải là mình ngồi mình phân tích cái gì đúng cái gì sai hôm nay núi của mình mình cúng cha hay cúng phật mình cũng cúng rượu mấy vị mấy vị đâu không có phải cần cái đó nhưng mà mấy vị hộ mấy ông thiên tướng đi ra hộ cha làm sao con hiểu không ừ. à chứ còn mấy ông à, mấy ông thần của mình hồn thiên sông núi mấy ông ăn cái gì con cúng cha mà ông có thích mà ông nói cái phụ nhiều lần á mình cũng phải cúng là quậy thôi à con? cho nên mình phải hiểu là mình không có chấp về vấn đề ăn uống những vị bồ tát những vị thần hưởng dùng những cái phẩm vật mà những con đó cái linh hồn của nó cũng đã được mấy chi vị siêu dùm mình mình nói không phải là mình bào chữa nhưng mà nó là thiệt đó còn người phàm ăn vô thì là chuyện khác à. hai cái hai cái nó khác nhau mình không có thể đem cái này so sánh kia cho nên không thể nào mà mà mình đối lý với, à, với được ngày xưa cho phụ ngày xưa phật thích ca không có đối đối lý lại với à, bồ đề đạt ba thì phật cũng ngồi khóc thôi lúc đó phật bỏ đi ai cứ à, theo cái triết lý đó thì cứ theo nhưng mà cuối cùng sao cuối cùng 500 đệ tử hối hận một số đọa địa ngục cùng chung với đề bà đạt ba hay gì họ tư lợi họ theo ai xà thế để mà chiếm ngôi suối vua ai xà thế giết cha bắt cha bỏ tù bỏ nhịn đói bắt mẹ mà nhịn đói rồi cái người mẹ đó là phải quét mặt ông để cho chồng phải liếm để sống mà chồng là vua thằng con mình nó bắt hiếu nó nghe lời của bồ đề đọc ba cho nên đạo thiên của mình thì phụ thường giảng là thường nói là mình tu bên trong lòng chứ mình không có tu theo bề ngoài mình không có bắt chước người bề ngoài nếu mà bề ngoài mấy thầy của việt nam cái triệu ông á mà tu giỏi mà ăn chay đi thì mấy ổng đừng có tiền bạc với danh vọng với đừng có bồ bịch lén sau lưng đi thì cả quốc gia mình hôm nay đâu đến nổi mà tệ như vậy không hiểu phật tử không hiểu về cha mẹ sư phụ rất là đau lòng còn phật tử á, mà mà mà cứ tôn vinh mấy ông rồi cứ bao nhiêu tiền á mấy ông nói là mấy ông ở chùa mấy ông là đệ tử của phật tài sản á, thì cúng dường cho mấy ông cũng giống y như cúng dường cho phật cho nên lý thuyết á, kiểu nào cũng nói được thì từ đó cái thế giới của chúng ta nó mới có hai nhà triết lý giỏi đó là các mát với Lenin làm hư cái trái đất của chúng ta làm hư hết những đứa con của mẹ thiên tâm sẽ không có chuyện đó với cái anh minh của sư phụ mấy con cứ tin đi xung quanh sư phụ có 18 vị lãng hộ mạng có biết bao nhiêu mấy ông rồng biết bao nhiêu mấy ông thiên tướng một cái gì chúng ta thở thôi chúng ta suy nghĩ thôi sư phụ ngày hôm qua con thấy những chuyện mà sư phụ làm sư phụ cũng không biết làm sai nữa cha phải nhắc sư phụ lo mấy đứa con từ hồi cả năm hay năm nay từ lúc có thiên long cung và thiên long sơn bị giấy tờ phụ nhiều lúc cũng quên hẳn sư mẫu long dương ông nhà phụ ông là phật á ông nói con á phải quan tâm tới công chúa bề trên còn biết chuyện đó nữa thì làm gì chúng ta khởi ờ, thân khẩu ý mà nói chuyện mở miệng ra mà mà mà về trên không biết được không thì cái thời đại mới này một cái đạo mà thống nhất của cái trái đất này bất cứ cái thời đại nào bất cứ một vị giáo chủ nào bất cứ một vị thầy nào bất cứ một vị chủ một cái gia đình nhỏ bé nào cũng đều có một cái sự một đứa anh một đứa em một đứa chị thử thách những đứa anh em kia nhưng mà cái cốt lõi vụ đã giao rồi tất cả bí quyết vụ đã giao rồi đi bằng hai bàn chân của mình có trí và có dũng có cây đuốc và có sư phụ có cha mẹ trong tay của con có cái gì bằng chân đó con đã có sẵn rồi phải không trí bi chí dũng mấy con có thể chưa có hoặc có có ừ. ít nhưng cái đuốc thua đã giao rồi 12 giới lực thua đã giao rồi cuốn kinh thiên tâm thua đã giao rồi có cha có mẹ là hình ảnh thua đã giao rồi có sư phụ còn tại thế ngồi đây là xong tất cả anh chị em rồi họ thiền chúng ta mỗi người đều là một đoàn quân mỗi người chúng ta phải đi giống như là bộ đội thời xưa đi đường dương sơn nào sốt rét chết là dục cái bên vậy cứ âm thầm mà đi để mà đi về trời chứ không có phải nương tựa vào một uh, huynh đệ nào hết tỷ muội nào hết nếu mà nương tựa để huynh đệ tỷ muội đã làm sai mình cũng xuống địa ngục chung trừ khi huynh đệ tỉ muội đó nói những lời hay lời đúng thì mình nghe nếu không mình cũng phải tự mình đi với con sư phụ không có thể lo từ đứa được bây giờ sư phụ có mấy chục triệu đệ tử trên thế giới mấy con có đại phước mỗi ngày còn nghe sư phụ nói họ cũng có đại phước thế giới có đại phước có cái điện thoại mở lên cũng nghe nói nhưng mà không có nghe nói trực tiếp chỉ khác nhau vậy thôi cũng là lời nói cái thời thời xưa đức phật á mà muốn nói cho những đệ tử ở những tỉnh thành khác những chỗ xa nó làm sao nói được nhưng nó có cái lợi thì trước mắt là cái lợi nhưng mà nó cũng có cái hại hay không một cái lời loan truyền không đúng của họ thiên ra ngoài đường làm cho các triệu triệu người nghe sai hiểu lầm thiên tâm họ sẽ không có chịu nhảy lên thiền bát nhã của cha mẹ thì cũng là đại trọng tội nên mỗi cái gì á con đang là những cái lính navy bị ừ. siêu là phải rất cẩn thận các con không có phải là lính bộ binh bộ binh là phật tử cờ gật cờ gù navy bị siêu là mình trực tiếp thẳng với các vị bề trên đê bề đê luôn á cứ mỗi như là lúc mà 75, 78 chúng ta đi vượt biên buổi tối chúng ta vượt biên phụ nói bản thân như phụ lúc đó, đó đi gấp quá cô chỉ mang có đôi dép nhảy lên chiếc honda rồi đi đi uh, lên chiếc xe làm mà nó vừa lăn bánh, cứ đu ở sau càng cái xe làm gì đó thì đi khoảng chừng ờ, ba chục cây số đi xuống cái vỏ đò đi vòng vòng hồi cái tối khuya cái lọt mắt rồi dép cái cái ông bãi mà à, đó đó ông mới dòm sư phụ vô giường khóm trong đó có khoảng mấy chục người khác nữa mà người ở đủ các nơi hết sài gòn rồi hết dòm giường khóm để khuya chiếc tàu nó chiếc tàu nó nó đến nó rước mình đó là một cái cồn ở gọi là tắc cậu tắc cậu nó nằm ở cách uh, tỉnh kiên giang khoảng uh, mấy chục cây số phía, phía gần sổ rô á biết ai dùng đó sẽ hiểu đó thì nó nằm ở một cái uh, nó một cái island nhưng mà nó không phải island nha nó riêng biệt mà con biết ờ, không có đôi dép mà đi trong giường khóm con sẽ nghĩ làm sao rồi cái ông à, ông chủ giường khóm ổng là cấu kết để đưa vượt biên ổng kêu mình đừng có la đừng có nói chuyện mà khóm thì nó đâm trời ơi nó đâm đầy trong người hết mà dính dính dính dính vậy đó lên trên tàu phải ngồi rút rút ra từ từ từ cái ga mà ai cũng bị hết luôn á mà mấy người kia hơn có giày có dép mà cái vụ cứ đi gắt á rồi, rồi đi chân không vậy đó mà vô ngay giường khóm bởi vì nhớ suốt đời giường khóm dạ ghê luôn <laughs> sư phụ có về đó thăm lại sư phụ cô đang giảng con đừng có ngồi hỏi gì bởi vì con cũng là vô minh á tại sao chùa không có dạy con hoài bao nhiêu năm kêu tu tập tại vì người có chánh kiến à. ờ, không có như vậy không phải đùa giỡn chùa đang nói con là mất ý thì chúng ta đang đi trên đó đường trong gai như vậy rồi rồi cái kế tiếp là như thế nào cái những người sài gòn cái này xung quanh đó đó họ cũng lấn ép lẫn nhau họ là gì họ là anh em với mình sống chết với mình trên năm sáu ngày kế tiếp trên biển cả mà trước khi mà ra thuyền là họ đã dành cái chỗ đứng em đẹp và chỗ nào có đất gò cái họ nhảy lên họ đẩy mình xuống thì cái sự tranh giành nó đã đã mầm móng từ cái đó con có hiểu không cái đường đạo chúng ta cũng vậy khi gặp chuyện á thì mình mới biết ai quang minh chánh trực ai là đại trưởng tu ai là cá nhân ai là đại đồng nếu mình sống với cái tâm cá nhân thì mình sẽ mãi mãi làm người hoặc là thú còn nếu mình sống với cái tâm lo đại đồng mà thật thì mình sẽ thành bồ tát thành phật chuyện đó rất là căn bản đó là cái quy tắc của luật phật mà nếu mình sống cho đại đồng mà thật lòng sống đại đồng mình sẽ thành bồ tát thành phật còn mình sống cá nhân mình chỉ có bị đọa hoặc là làm người mãi mãi thế gian những giờ phút đầu tiên mà trước vượt biên là đã tranh giành như vậy thì huống hồ chỉ khi xuống thuyền họ tranh giành cái gì họ giành cái chỗ khố họ ngồi thì cũng ok chứ hụ nhường hết rồi hụ ngồi gần cái máy thì nó ồn lâu tay họ không thích còn máy lại cái mùi dầu nữa mùi hôi nữa đúng không ok đi rồi đến khi mà thuyền bị nước vô thì họ lại không có chịu ngồi lên tát nước số vụ là nhỏ xíu tuổi mà ăn nước họ thanh niên không họ có nghĩ thanh niên họ mạnh là họ không mà chiếc thuyền mà chìm thì ai chết cũng chết chung mà con có hiểu không rồi khi lên bờ cũng vậy mà đi xin cơm thì họ không đi xin cơm người thái số phụ là người xin về cho họ ăn vừa về tới là họ họ bới trước họ bới nhiều họ bới ém trước tay đè đè xuống nhắn cơm trước còn dư cơm cháy thì sư phụ ăn còn họ lớn tuổi họ mắc cỡ họ đi sinh lúc đó sư phụ mười mấy tuổi đâu biết mắc cỡ mình chỉ biết thương người của mình thôi thì từ đó khi sư phụ ra đời làm cũng vậy cái nghề kỹ sư cũng vậy sư phụ dạy cho những cái thằng nó cùng nghề chứ không có giống nghề rồi lên lên lên lên tới ngày hôm nay sư phụ làm chủ cũng vậy sư phụ cũng cho nhân viên thằng nào theo phụ 5 năm sư phụ cho cái máy kiểu làm chủ gặp mấy thằng chủ nó ít kỷ sức máy mà truyền này thì sư phụ mới có ngày hôm nay làm làm thầy của mấy triệu người còn nếu những người có cái tâm sống cá nhân họ con nghĩ hôm nay họ thành cái gì các con có phước ngồi đây nghe sư phụ nói thì các con nên học cái đó để sau này mình được làm thầy để sau này mình làm bồ tát chứ mình không có muốn làm người mãi thế gian hiểu không và mình không không có bất cần những cái xung quanh ai mạnh hơn mình bắt mình phải đạp gai bắt mình phải tát nước hay là bắt mình phải đi ăn cơm cháy mà trong khi mình là người đi xin cơm về cho họ ăn á thì mình cứ nhịn nhưng mà có một ngày cái tâm đó nó sẽ là một cái đôi chân vững chắc và một cây đuốc cháy mãi không có hết dầu sẽ soi con đường của mình đi sáng hơn họ mấy con có nên như vậy còn những cái người mà xung quanh sống cá nhân thì cuối cùng cũng ở mãi trần thế này thôi đời đời kiếp kiếp và những kiếp sau á, cũng chưa chắc làm được những cái chức vụ gì lớn hay là hoài hùng hay để lời danh tiếng nữa thì tập tập làm một người lớn và biết tha thứ biết hỷ xả sư phụ không có cái tinh thần đó rồi hôm nay làm tỷ phú đi rồi đi chơi chu du khắp thế giới ông sướng hiện giờ con đóng khách hàng đảng hãng như phụ ấy mấy con này phụ cũng ngồi này nói chuyện mấy con bỏ khách hàng nặng. này nhưng phụ biết cái gì quan trọng gì không quan trọng mấy con quan trọng hơn ờ, mấy khách hàng đó Không có biết Phụ không gặp mấy con bữa nay ở đây mấy con về mấy con sẽ buồn để mà gặp nội đang ngồi nói chuyện với con để con có tinh thần về tu tinh tấn hơn vững hơn cha mẹ của mình ngạn quả đứng ở đó rất họ cha mẹ rất là vui lòng dương rất là vui các vị phật cũng đứng đó các vị bồ tát đứng ở đó cha nói con dạy lại cho đệ tử con là phải vững lòng tin những lòng tin có nghĩa là trên đường đời chúng ta bước vào lớp mẫu giáo là có sự thử thách rồi con thấy con con bỏ mấy đứa con ở à, mẫu giáo con thấy những đứa mễ cha mẹ nó không có bị hẹp nó dạy những đứa con nó vô đó nó cũng hấp mạnh rồi này mình cũng đau lòng đó là chuyện thường nhưng mà những cái thằng mễ đó cuối cùng nó lại gì nó cũng làm cành chót xanh cũng đi bưng gạch bưng đá còn đứa con của mình vô nó ốm yếu nó bị hấp nhưng mà những đứa con mình sau này nó học những cái bài học do bể hấp đó để nó tự lực tự cường nó mạnh hơn trên đường đời của nó nó sẽ thành công hơn bất cứ một cái nơi nào mình bước tới một cái sở làm giàu cho có ba người thôi là ít nhất cũng đều có cái cái đó ngày đầu tiên hội đi vượt biên mới vừa bước ra khỏi đời là đã bị người ta đè đập gai đầy cái quan trọng á, là mình biết mà mình nhịn là cái quan trọng của cũng nói chỗ này chứ không phải là mình ngu mình cho những cái khổ đó là những nấc thang cho bậc an tài để mà leo lên chứ không phải là một dịch thẳng khi bị người ta lắng ngét rồi mình rớt xuống mà mình chết mình hiểu ý mình không những cái khổ là những cái thử thách của những bậc anh tài dùng ở đó để mà dương lên trong cuộc đời thành phật khó lắm không phải dễ thành tỷ phút dễ Phật đó, là phải nhịn nhục phải à, biết độ lượng phải biết thương những người à, chèn ép mình và phải biết lo cho những người xung quanh cái tâm mình lo lớn thì mình là phật lớn cái tâm mình lo nhỏ thì mình làm phật nhỏ còn cái tâm mình bé tí thì mình sẽ là người nhỏ nhí người nhỏ nhí tức là người vô danh sau này những bạn đạo hay là những ờ, người đời cũng cũng cho mình là nhỏ nhí thì đó là tự mình chọn còn lời hữu nói thì là lời thật kinh nghiệm thật chúng ta một đoàn quân đi trên đường Trường Sơn người đi trước làm cái đường mòn cho người đi sau nhưng mà chúng ta mỗi người cũng phải tự đi chứ không có không có à, ai mà dìu dắt mình hết chứ cả cha mẹ hay chồng mình hay người thân mình cũng không có ai mình dìu dắt mình được hết chỉ có một mình sư phụ mới dìu dắt mấy đứa con thôi cái xác phạm sư phụ dìu dắt không nổi nhưng mà sau này đúng mãn nhiệm hè kỳ xong cái phần đời của sư phụ sư phụ chỉ còn lại là một vị bồ tát trên không á sư phụ sẽ dìu dắt được hết tất cả mấy đứa con còn hôm nay sư phụ sắp phạm sư phụ nói những cái này nó cũng là quan trọng còn khi số phụ thành những uh, ờ, trở về rồi thu cũng trở xuống tại lúc đó mấy đứa con cũng còn lẫm ngõm ở dưới này có đứa cũng được về có đứa cũng sẽ không được về nhưng mà đã là thầy rồi thì đời, đời kiếp kiếp phù hứa không có bỏ đứa nào hết giàu cho đứa giữ nhất Phật Thích Ca đâu có bỏ vô đề đập ba không à, ông cũng phải xuống địa ngục rồi phải thương lượng với em dinh Dương nên nhớ là những cái uh, cái structure cái hệ thống ở trên trời cũng như hệ thống dưới đất ông Trump có thể vô thả bất cứ người tù nào được cha mình làm được nếu không làm được ngày hôm qua mình đọc sớ cha nói uh, đọc uh, với mấy vị bồ tát trước mặt những vị bồ tát cha cho đó cho một phần cái cái apply cái cái submit đó cái request đó. khi về trời cái tâm đứa nào lúc ở dưới trần sinh hoạt thiên nông sơn thiên long cung sinh hoạt chỗ này chỗ nọ mà rộng lớn á thì khi về trời thế thành bồ tát lớn tại bồ tát bồ tát nhỏ bồ tát lớn nha phật cũng có phật nhỏ phật lớn tiên chúng cũng có tiên chúng nhỏ tiên chúng lớn chứ không phải ai cũng giống nhau trên đó đâu cái đó là do những gì mỗi ngày chúng ta làm ở cái thế gian này chúng ta làm được nhiều việc lớn cho nhiều người thì chúng ta sẽ thành một cồ tạc lớn công đức lớn cha ghi nhận ở trên rồi mình tiếp xúc với những vị tiên trưởng lớn những vị bồ tát lớn mình có thể vô trong thiên đình ngồi tâu chuyện với cha được con bồ tát nhỏ đâu có đi được lòng dòng lô cồ à, cũng ở tầng trời nhưng mà thấp thấp cái xã hội trển cũng y như xã hội thế gian của chúng ta những người thường sao vô được quay hao thì mình muốn vô được quay hao thì mình cũng phải làm cái gì cho cộng đồng thì mình nói ra campaign thì mình ta mới vote mình mình lên mình làm thì thế gian này nó không còn vote chỉ cần hành động chúng ta hành động bằng những cái tâm thật những việc làm thật những lời nói thật có thì nói không có thì không nói thấy chị em mình họ thiên không hiểu mình phải ờ, dạy dạy cho đúng lời cái thù nói là nằm trên mạng còn đứa là tử nào mà dịch lại mà không đúng á là đại phạm thượng là đại trọng tội là bị đọa cũng chừng á không có để bị đọa nó có nghiệp á cho nên tại sao hồi xưa khổng tử á có một à, đệ tử là mông thầy mông thuộc kể câu chuyện này cả ngàn lần rồi kể thêm cho mấy con nghe tại hôm nay nói để con hiểu thông thông suốt <clears throat> thì cũng giống như các con nói sư phụ là khổng tử thì xưa đi cái tự nhiên cái nghĩ mình giỏi cái mình mình bỏ thầy mình đi về đi thì lúc đó có những đệ tử khác thì ờ, thầy mà biết đệ tử mình bỏ đi thầy thầy không bao giờ giữ lại sư phụ không bao giờ giữ lại đứa nào mà muốn đi đứa nào mà âm thầm không nhắn tin trên group sư phụ cũng nín thinh luôn chờ khi nó bị nạn là cái gì mà đột xuất worry á thuộc mất tiền còn bình thường á nếu mày kiểu hoài tâm hay kiểu anh khác khi nào mà bước về núi thì thụ mai thụ còn còn mừng còn đừng có hồng mà cho phụ mà gọi kêu về nghe tánh cho phụ là vậy tại vì khi họ đã chọn con đường rồi thì mình không biết mà họ vẫn tôn trọng cho phụ cứ nhắn anh bắt nhắn người này nhắn tâm đạo hỏi là thăm nhưng mà cho phụ không bao giờ tại vì sư phụ chỉ giao duyên một cách tự nhiên tam bất năng có duyên thì còn sư phụ còn không có duyên á thì uh, sư phụ có làm gì sai á, cho xả láng cứ chửi mà chửi sai á mấy vị trừng phạt gán chịu sư phụ vì bồ tát thiệt cũng bao nhiêu mấy vị thiện thần ờ, nói phải nói cho đúng là tới nếu có không đúng sẽ làm hư cái dạng người không có được lên thiền bát nhã đó còn tệ hại hơn là mấy ông ma tăng mà hâm dọa phật thời xưa nữa quan trọng lắm mà một cái uh, tổ chức một cái nhóm lúc nào thì nó cũng đều có cái sự thử thách còn người nào mà có trí tuệ cao á, thì hiểu được còn trí tuệ thấp thấp á, chịu không nổi thì cũng coi như là bị rớt uh, à, dòng đầu vậy đó bị lỗi dòng đầu họ thiên chúng ta thấy vô dễ lại hướng đâu bắc là con ông trời nhưng mà muốn về trời được hay không á đâu phải dễ đâu con nếu dễ thì tại sao thù coi cốt quy mấy đó nó ở đây cái nghìn năm á đầu thai tới đầu thai luôn hoài vậy đó đâu phải là dễ mà được đi về cõi trời đâu mà một kiếp người là mình đã quải rồi mà mình mỗi lần đầu thai là mình lại quên những kiếp trước quên quên quên quên cứ khổ khổ khổ hoài chỉ có khi mình hiểu được kinh điển mình hiểu được cái à, cái những tầng trời mình hiểu hơn những lời sư phụ thì lúc đó mình mới tính ra mình mới biết sợ rất là sợ luôn mà có những người đã biết sợ mà vẫn không sợ thì gọi là gì ừ. nặng vô minh nhiều tức là chúng ta đã đọc kinh rồi chúng ta đã hiểu cho hội giải thích rồi là phải quản hồn phải sợ tự vì ngày mai mình có thể bị bệnh mình chết rồi mình đầu thai là lỡ mà đầu thai thành cái người Africa rồi sao cái thân hồn nó có thể vô bất cứ quốc gia nào nha bất cứ một người nào mình lỡ nhưng mà đầu thai vô cái nhà đó cha mẹ ăn chơi hút sách rồi mình làm sao mình cũng phải như họ thôi à nó theo cái môi trường là 50 phần trăm cái tập khí là 50 tính thắng à, lúc đó cha đưa ăn đúng nghe chỉ khóc cái làm thánh màu cảm xúc đó là một cái lòng từ bi cảm xúc nhưng mà không phải cái gì mới còn cảm xúc thì cũng nên cảm xúc để cho mình biết mình còn là cái tánh thiên những cái những cái người mà địa ngục lên hay thú dữ đầu thai họ không có cảm xúc đó họ chỉ thích uh, à, violent action hay là máu đỏ chảy đồ họ hả hê có hai loại người mà còn mấy con thấy con thú bị cán ngoài đường đó mấy con thấy thấy tội nghiệp đau lòng đứt ruột có những người thích nhìn nãy cái đó thì cái tâm đó, do cái tâm họ từ đâu tới là vậy hôm nay còn nhiều người thì dù à, nói cảm ơn tất cả và nói xa tới lòng à, hoàng trang rồi à, chạy trailer qua đây nó thấy cảm động quá đi đường xa mà kéo chiếc trailer đó cũng chua lắm á không biết sao nói nữa cảm kích vô cùng chứ à, đi xe không thôi là mệt rồi còn kéo thêm cái cục đường một đó khó lái lắm á à, lúc mình quên á mình chạy lẹ hay là mấy cái dốc á nó lật xe á thưa dụ là từng kéo trailer kéo tàu mà tôi biết nó chỉ có đúng cái tốc độ 55 60 thôi mà phải lựa đường nữa lỡ mà lẹ quá nó sàn cái là con sông luôn á nguy hiểm lắm á cẩn thận vậy mà cũng kéo vào được nhưng <laughs> làm cái miếu cho ông à, Sơn Thành ông vui ông rất là vui